quá quá sai này sai quá vậy bà ngỗng luôn bà ngỗng cái này cái cái này là cái gì quá đây là cái bưởi đây là bưởi đỏ bưởi à. đỏ tên nạc đấy à đấy đúng rồi em mới trồng căng à? mới trồng à bưởi đỏ tốt đấy cái chìm dưới mà cây sái này là nhiều đấy nó lấp ở trong ờ, đá nếu mà hồi tháng đây cái ờ, năm tháng bác lên đi chụp thì, thì quay quay, quay thử gì vào đây này. Sao 5 6 6. Cái cam của mình là 5 hột nhiều hột không? tất nhiên bây giờ nó không bây giờ cam bây giờ nó mà để đủ không đủ chắc của nó thì thì rõ ràng là nhiều hạt rồi thứ hai giống của mình chiếu xuống mà nó chiếu xuống mà giống của nó chuẩn thì nó ít hạt nhưng mà cái giống này nó thoái hóa nhiều rồi đẹp không biết ra ép mấy rồi mà nếu mà dùng thường ra ép ờ, ép năm mươi sáu rồi thì nó sẽ bị gãy cành gãy cành nhưng mà dùng cái phân silic này là ờ, bảo anh cái là nó sẽ nằm dẻo uống ừ. sếp nó nằm dẻo ăn ờ, quả nào bác sếp nó quất ăn luôn không nó cũng hạn chế được cái gãy cành dạ. thích ăn quả gãy cành và hạn chế dụng ra ngoài mặt trời nhá ngoài bên nào ngoài mặt trời bên nào tiền mặt trời nhiều nhất cái này nó giấu ở trong đá nhiều ừ. Thôi nó chữ xuống thì nó phải kéo xuống, xuống mà trong bụng đấy này cái đấy à không cái này là Đấy bây giờ bác cứ gì nếu quả nào đỏ mà bên ngoài mặt trời nha nhiều nha. Giữ ánh sáng nhiều là là tốt, là ngon. Là ăn ở ngon. Kể quả quả nhám nữa càng ngon. Chất lượng cực kỳ em làm vừa đấy nhá, từ năm ngoái năm nay chất lượng cực kỳ cao. Dạ. Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn đến với một xứ sở cam nổi tiếng Cam Vinh nổi tiếng ở uh, ờ, Cao Phong Hòa Bình Và cam Cao Phong Hòa Bình đã được uh, đi vào lòng người bởi cái thương hiệu rất là ngon hấp dẫn Và ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một vườn cam của nhà ông Phạm Viết Lâm Ở Phú Đô, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội Và đã dùng phân silic trong năm qua Và ngày hôm nay thì đã đạt được những thành quả như thế này Ờ, thì mời các bạn chúng ta đến với những cái, ờ, cây cam mà vàng óng quả sai chĩu và để xem là vườn cam này có sai đồng đều không à, mã đẹp như thế nào à, giảm sâu bệnh ra sao và chất lượng cam như thế nào thì mời các bạn chúng ta theo chân tôi nhé phần cam này thì thấy rằng tỷ lệ sai rất là đồng đều cây đẹp cây đẹp quả đẹp lá xanh nhìn vườn cam đầy sức sống đây chúng ta có thể tính những trái cam vàng mọng sai sai chịu cảnh. trong khi mà trên cây nó đeo hàng à, tạ quả như thế này nhưng mà lá của nó vẫn rất là đẹp Đấy, chúng ta có thể chuyển sang cái cây bên này quả đẹp quả vàng lá xanh rất đẹp ở đây cam vinh có tuổi đời là từ 5 đến 7 năm tuổi các bạn nhưng trên cây của nó đẹp như thế này thì có những cây nó phải đến phải tạ rưỡi quả các bạn ạ và những trái cam này thì rất là chịu lạnh Sai và cam thì phân bố đồng đều trên trên thân cây Tức là chùm này, cành nào cũng có quả à, Nó sai một cách đồng đều chứ nó không như là những cái ờ, cái cái bón những cái phân ờ, khác này có thể có. vẫn quay đây à? Vâng, có những chỗ rất là sai. trên, trên cài à? Có những chỗ rất sai nhưng có chỗ thì lại thưa thớt nhưng ở đây là cam sai đồng đều các bạn này nó giấu ở trong bụng rất nhiều đây các bạn này trên những cái cành sai có thể là nguyên cái chỗ này thôi nếu mà cả một cái khu này thì nó phải độ bằng năm bảy chục cân nhưng mà hoàn toàn cành không gãy nếu như mà ở những vườn cam khác mà cam sai như thế này thì cành sẽ gãy rất nhiều như ở đây dùng phân bón silic cho lên là nó dẻo cuống các bạn nó dẻo cuống đây cái chỗ sai này thì nhiều lắm các bạn mình có thể là không thể là nâng hết được và nó giấu ở trong bụng gan này rất nhiều này, đây, những cái chùm như thế này cả một cái góc này thì nó phải và trong bụng của nó thì phải 7 8 cân các bạn ạ rất là sai Đây các bạn này, sai lúc nhúc Nhìn thích không? Mê không các bạn này Đấy Chúng ta có thể đi thêm một hai cây nữa Rồi chúng ta sẽ đến gặp chủ vườn để nghe chủ vườn kali lẫn nhau nó thành chung dữ nói rằng tại sao mà cam lại xanh thế này trong khi mà cam cao phong đang mất mùa đang là người dân đau đầu bị vàng lá nghẹt dễ và dẫn đến hỏng cam thì ở vườn cam này có thể nói là sai chịu cảnh sai chi chít quả mẫu mã đẹp vàng óng <laughs> và nhìn cam như thế này thì ta cũng cảm nhận được là cam đã ngọt rồi đã ăn được rồi các bạn ạ đây sai và phân bố rất đồng đều sau đây thì mời các bạn đến gặp chủ vườn nhé đây thì mời các bạn đến Ờ, với chủ vườn để xem là cái à, cam ở đây chất lượng như thế nào chúng ta cùng nhau bổ thử một quả cam để xem cam chất lượng là sao bóc vãi còn không được ờ, bóc bóc còn khó đấy tôi bảo vâng. như, à, mời bạn à, phong bạn có thể ừ, giúp một quả cam bổ vâng. sau đây thì ờ, mời bạn phong bạn à, cắt một quả cam để bổ thử cho các bác ở đây xem là chất lượng cam của vườn anh phạm viết năm như nào vâng. đây ạ à à, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên cái quả trên cây hai quả hai, quả, quả luôn à? một chùm luôn ạ vâng. đấy. Đấy, đấy. rồi, đấy, rồi. Từ từ chậm chậm luôn Để mình nhận xét từ cái chùm cam Vâng còn ờ, khoảng 15 ngày nữa mới được thu hoạch Nhưng cam ở đây đã rất là ngon Trái cam rất là nặng tay Nặng tay và vỏ thì mỏng Mã thì vàng óng Không bị sần, không bị ghẻ và nó tươi quả lá rất là đẹp đấy à, sau đây bạn có thể bổ vâng anh à, chủ vườn anh bổ giúp tôi nhé đây anh anh bổ luôn đi rồi kéo tay bổ đi tay anh thô <laughs> tay to này tay chú viết bút luôn bổ nó lượn sóng Không, đã bổ đôi đã, bổ đôi, bổ đôi đã bổ đôi ra để chụp đã. Dạ, đấy không có ăn ừ. rồi nước nó chảy ra nhiều đấy à? à? rất nhiều tôi nghĩ mình phải bổ dọc bổ bổ ngang à bổ ngang quả tôi bổ ngang đi bổ ngang một quả ừ. Đấy, trước hết là bồ nước chảy nó quay từ từ đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, rất nhiều nước các bạn này đấy đấy quả đấy là chất lượng đẹp đấy chưa đến đây. đúng rồi trước hết là ta nhận xét về cái ruột của nó Rồi. vâng à, thưa thưa ông Nguyễn Văn Thân Nguyễn Văn Thân ạ và với à, tư cách là phó tổng à, thư ký, tổng thư ký hội tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam À, khi mà đến thăm vườn cam này ông nhận xét cái cam này như nào? Thứ nhất là khi vừa bổ quả cam ra thì tôi thấy một cái vị thơm nhẹ nhẹ vâng. của cái hương vị cam đặc trưng. thứ thứ hai là nhìn những cái tép cam ở đây thì phải nói rằng là rất là mịn và có nhiều nước. Cái thứ ba hộp của loại cam này tôi thấy là nó uh, nó không nhiều hột hột nó vừa phải thế và cái thứ tư mà tôi rất là là thích là như này tức là cái vỏ cam cái cùi cam nó vừa phải vâng. uh, nó không dày quá mà nó không mỏng quá và nó đủ đảm bảo cho cái nhìn của cam nó mát mắt vâng. thế và nếu giả sử bây giờ tôi ăn thử thì tôi sẽ có một cái cảm nhận là nó sẽ Ờ, rất là khác ông ờ, nhờ ông chót cho tôi một cái vâng hẹn tiếp mùa rất đang đấy Câu tiếp gửi đó đúng không đấy. ô cam này thơm và ngọt quá cái mùi người cái vị ngọt của nó phải tuyệt vời mà cái này là đặc biệt nhất là <laughs> những cái ờ, phụ nữ trẻ thế mà những người đàn ông đẹp ở đây ông chủ về đây nếu mà thưởng thức loại cam này phải nói rất là tuyệt vời à. rất nhìn tuyệt cam vời. này đã thấy là cái dạ. chất lượng cam đã tuyệt vời rồi vâng mời ngon quá vâng. vâng. phải nói rất ngon có mùi vâng. thơm đặc trưng vâng. của ờ. có cam cao phong ừ, cam cao phong vâng ăn đi tiếp tục đi đúng là ngon lắm vâng. Ngon vâng. vâng. Các anh, ờ, mọi người ăn xong rồi cho em xin một cảm nhận. Vâng, mời anh ờ, ăn tiếp đấy. Ừ. Với cái thời Covid mà bổ sung ờ, cam vào này là <laughs> đề kháng rất là tốt. Đề kháng vâng. tốt. Ờ, một bà lên ờ, bảo là cam ờ, cao phong còn chữa hơn cả covid <laughs> chưa cả covid đề kháng rồi anh nâng ừ, đề kháng nên chữa cả covid thưa công chủ là này cái cái nước nó ra đấy thôi tôi có một cái cảm nhận như dính dính như tay quả mận như này cái độ những quả cam này độ đường quả nào cũng như quả nào đúng rồi phải nói là rất là ngon chứ không phải là cái quả trong đấy quả nào tôi bổ ra và ăn nó cũng rất là thơm và ngon. Vâng, đúng đấy, cái đó là cả vườn nó như nhau luôn. Cả vườn Tôi vâng. cho đấy là một đặc trưng mà đặc trưng này đặc trưng rất quý. Đúng rồi. Mà tôi xin nói như này. Vừa rồi ông đã giới thiệu dùng một cái loại phân duy nhất ở đây là đúng phân Silic. Mà silic ở đây thì nó có nhiều những cái chất vi lượng để giúp cho cái quả cam nó vừa thơm vừa ngon vừa ngọt tức là phân silic ấy là nó thuộc ở nhóm trung ờ, vi lượng trung vi, à, lượng. lượng thì mình đưa nhóm trung ờ, vi lượng của chị Tân đấy là nó là thực chất mà bây giờ mà, mà dân mình mua giờ mua những cái chai hoặc là những gói của miền Nam hoặc của Trung Quốc nó đóng sang ấy thì mình đúng là không dám dùng bởi sao về cái bây giờ cái xã hội giờ thì vâng, các bác vâng. biết rồi bây giờ người ta làm hàng ra người bán thì dạ, mình vâng. ờ, người dân mình cũng biết thì dùng chỉ, chỉ có là thua thiệt thôi nhưng mình dùng cái hàng silic của chị tân đây nó là dạ, thực dạ. chất đây là ờ, sản phẩm sản phẩm mới mà em dùng nó là 3 năm rồi mà cây lá là nói chung là rất là đẹp mà quả ra rất đẹp mẫu mã đẹp ăn thơm thơm ngon mà nói nó không có silic chắc không có bây giờ ngon thế này khẳng định 100% nếu như tất cả những nhà nào bán phân bảo không phải thì phải khẳng định câu là chặt đầu tôi xuống <laughs> nói nghiêm túc câu tôi thì tôi đúng là không hiểu mấy về phân đâu nhưng mà nói đúng là có cái silic vào ăn quả cam nó khác ngay mùi khác ngay thơm khác ngay mà cái cây nó khỏe luôn nếu mà đưa chung y lượng silic xuống hàng vụ hàng năm ấy thì mình cái cảm cây nó khỏe lên mà cái bản lá đây rất nhiều cái bản lá này nó to nó nó dày nó dày lá mà trong cái đó là đây mà cái lá nó phải nở ra hình hình trái tim đây nha các bạn đây là, là hình trái tim đấy lá là, là, là hình trái tim thì nó mở ra thì mới là lá mới cây mới khỏe à. mình đưa silic vào tự nhiên nó tạo ra được cái, cái lá như thế này còn nếu mà mình không đưa được cái hàng silic này thì cái, cái hàng phân nào đến nhưng mà nó không được cái lá cũng lên nhưng mà không được lá như này vâng. đấy nó dày mà nó ra hình trái tim nó mở lá còn mấy cái lá mà nó cứ nhọn nhọn như lá chè thì thôi không không không không không không, không nên rồi đấy lá to lá to đấy đấy đấy mà nó đây là do cái silic trung lượng vi lượng mình đưa vào này cây đang yếu tôi đang yếu mát tôi đưa vào cây khác luôn trong đúng vào nửa tháng sau cây nó khỏe luôn mà thực tế là như thế tôi dùng nó là được ba năm rồi dạ. mà tôi không không thể thiếu cái silic được còn nếu mà các nguồn phân khác tôi không chê nhưng mà cái là nó theo như tôi là tôi dùng không nó không hiệu quả bằng cái silic này đấy tôi và vừa bón xuống dưới vừa đưa lên trên cây là nó thấy khác hẳn luôn mà Với cây nó khỏe ra gốc, trẻ ra bón gốc và vâng. bón đúng rồi rồi cây nó khỏe trẻ ra trên, vâng, thì là cái cái silic nó là thực tế chứ không phải như cái ờ, chai lọ kia đóng nước kia thì vâng, nó tôi chưa không ăn dùng nói đúng không ăn dùng và ờ, cái này là tôi dùng cái này hiệu quả đẹp này riêng bà, đẹp riêng bà chủ phân silic nhé, vâng bây giờ tôi phải nói thôi thế này vâng <laughs> tôi đã nói với hỏi ông năm vâng ông năm chủ cái trang trại này chủ vườn ở đây đây vâng ông bảo duy nhất là chỉ dùng một loại phân silic thôi đấy chung lý luận đến hôm nay vâng anh em của tôi đến ờ, đến thử nghiệm ở đây rồi thì thấy đúng là quả cam ăn tuyệt đấy thực tế đây là vườn đây thực tế đấy là cây nó như thế mà quả ăn tôi thế tôi sẽ nói ông một câu như này <laughs> vâng. tôi là tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam vâng thế tôi phải nói là đây là một cái sản phẩm Vâng. À, chị Tân cũng ờ, đã đi rất là nhiều nơi mà vâng. tôi cũng đã thưởng thức rất nhiều các loại quả. Vâng. Thì phải nói là cái ờ, chủ bà chủ của cái phân này vâng. phải nói là đảm bảo năm nào tôi thấy đi nó cũng đều chất lượng như nhau cả Rồi. và tôi mong rằng là như này vâng. tức là từ những cái ờ, phân như thế này thì bà sẽ phát triển mãi mãi và giữ mãi được cái thương hiệu này giữ Đúng mãi rồi. được chất lượng này Đúng giữ rồi. mãi được cái hiệu quả để Đúng. các chủ vườn thấy nhìn thấy bà là thấy thích <laughs> mong bà <laughs> mong bà như mẹ vâng. mẹ đi cha về vâng. riêng phân này cho cả cái ờ, cái, các cái bưởi cái không, táo không, không. và các loại khác đều tốt cả các bác này nhá riêng rằng silic người ta sử dụng đến cả rau rau luôn đúng, đúng rồi kể cả là lúa Vâng. Đấy, đấy, riêng tôi đã, biết rồi, tôi lắm được như thế rồi, kể cả rau lúa người ta mua đều có năng suất cao là hàng chất lượng cao luôn. Dạ. Vâng. Chứ không phải là chất lượng thấp, hiện nay Ninh Bình người ta dùng đến rồi. Vâng, đúng rồi. Nhiều tỉnh Ninh Bình dùng dạ. đến silic à, về rau. Vâng. Củ quả. Vâng. Đấy, riêng tôi là lắm bắt được như thế. Còn các, các nơi khác tôi không lắm nhưng mà riêng Ninh Bình là tôi nắm bắt được như thế thì qua tìm hiểu tôi ông, tìm hiểu rất nhiều ông năm nói còn thiếu Vâng. Tôi ăn quả mướp. Silic <laughs> của bà này. Không. Phải nói cái quả mướp thon thơm ngon, ngon lắm. Ngâm. Thơm. Giòn như tôi đã nói là củ quả, rau, rau quả, được chưa? Tổng tổng hết rồi. Cả luôn. Tôi nói về nông nghiệp rồi. Tôi nói là toàn bộ về nông nghiệp. Rồi. Đúng không? Là có mặt Silic hết. Người ta đã sử dụng đến mà hàng chất lượng cao luôn. Cứ dùng Silic là có hiệu quả đấy là mà... tóm bắt là như thế những phân của bà này nhá tôi con nói kia là cam vừa phục vụ cho cái quả tròn tròn vừa phục vụ cho quả, quả mèo mèo mèo mèo quả chuối rồi tôi xin chuối nói luôn chuối của bà này chuối ờ, chuối tiêu ấy nói dài rất ngon thì tôi đã bảo là tổng cộng về nông nghiệp luôn đấy ờ, đúng cần đúng cần nếu mà nông nghiệp lên sử dụng về cái silic này sản phẩm ờ. silic này sẽ là chất lượng cao đấy nói rõ như thế mà cây nó khỏe ra cảm tưởng như cây nó trẻ ra ừ đang già trẻ ra nó nói đúng hóa. đúng chính xác trẻ hóa cây, trẻ hóa cây. Vâng. đấy nói đúng như thế vì kêu tôi cảm nhận được như thế vừa tôi khi mỗi lần phun silic hoặc cho bón xuống đất quá trình sau nửa tháng là tôi đã cảm nhận rồi sẽ phát triển vâng. bộ rễ tốt cây sẽ cảm nhận được là cái không mình phun lên trên là lá nó hấp thụ vào hấp thụ tốt hấp thụ nó đưa xuống ờ, tận dưới cái là nó bắt đầu nó trẻ hóa ra luôn nhưng phong ơi tôi xin nói nha ngoài những cái việc mà ông năm nói rồi vâng. thế tôi cũng đã sử dụng cái phân của bà tân này vâng. về bón cho cây cảnh nhà tôi trồng nhà để nói nó ờ, cây thì khỏe Ờ, lá thì cứng mà sau này nó ra hoa cũng rất là rất là ấn tượng đấy thấy chưa? Đây hay là cái phân này không phải chỉ có mỗi cái quả tròn tròn Đúng quả dài dài mà <laughs> tất cả những cây tất cả hoa hoa, hoa, cây cảnh hoa cây cảnh rất là tốt tôi đã trồng rồi tôi đã thử rồi mà tôi là cái người làm nông nghiệp tôi biết trên, trên tất cả các loại cây trồng ờ, đây bây giờ nói đơn giản như cây cây bên này không dùng uh, bên silic mà người ta chỉ đưa NPK nhiều thôi. Đấy, đây từ về nó như ngày người này thôi. Cây nó còn khác khoảng 25 tuổi thôi hai năm tuổi hai năm tuổi đấy cái vườn bên kia hai năm đây cái vườn cam bên này các bạn vườn kia đây vườn cam bên này bên đấy là trồng cái cam này là hai năm tuổi nhưng mà bể nhưng người ta đưa dùng cái nào cái nhiều vâng. cây bé này thậm chí đưa vào năm bạn bên kia mà đấy vâng. như tôi nói nói vui năm đại một cây nhưng mà cây không lên được không lên được đá xanh đen là không lên được nó do nhà đạn không trước chị em mình xem vườn bên kia không